Ờ, làm như thế nào để một cậu bé chỉ mới 20 tuổi thôi có thể kiếm được trên 10.000 đô la thu nhập một tháng từ Clickbank và xin chào các bạn tôi là Sơn Piat đây và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái bí quyết tuyệt chiêu mà cậu bé này đã làm được thành công từ trên internet và cụ thể rằng á, là cậu ta đã kiếm được tiền từ Clickbank thì cậu ta có sâu cho tôi một cái tài khoản ờ, và tôi có nhìn được cái tài khoản của cậu ta refresh đi refresh lại rất nhiều lần không và vẫn nhìn thấy được rằng là một tháng như vậy cậu có trên thu nhập là 10.000 đô la một tháng là trên 200 triệu đúng không nào và dựa vào cái hệ thống internet marketing và kiếm tiền online làm sao và sau đây là một vài cái cách đơn giản thôi mà cậu ta đã làm được và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về một cái nguồn traffic lượng truy cập rất tuyệt vời mà chúng ta không có biết đó là Instagram đó, Instagram là một cái lưu lượng truy cập rất tuyệt vời và dường như bạn có thể là free traffic được từ cái nguồn truy cập này thì ở đây sẽ là một vài cái cách đơn giản để chúng ta có thể xây dựng được một cái Instagram và chất lượng đó cái cách đầu tiên mà cậu ta làm ở đây đó là cậu ta sử dụng cái tuyệt chiêu đó là follow and unfollow follow and unfollow tức là sao à, trên Instagram nó có một cái rất hay khi mà chúng ta follow một ai đó trong cái ngách mà chúng ta đang kinh doanh đúng không nào đó, hãy nhớ trong một cái ngách mà chúng ta kinh doanh nha đó thì khi mà chúng ta follow họ thì nó sẽ xuất hiện ra một cái thông báo đó và khi mà có sẽ có tỷ lệ chuyển đổi ví dụ như chúng ta nhấn kết bạn 100 người thì đâu đó sẽ có khoảng đó là ờ, hai mươi phần trăm họ xác nhận lại kết bạn với chúng ta tức là mình follow họ thì họ sẽ follow back ngược lại mình được chưa thì uh, trên Instagram nó cho chúng ta là follow được 7.000 người và sau đó họ lại follow back ngược lại mình đúng không nào những cái người này họ lại follow back họ lại follow back ngược lại mình và sau khi nó chúng ta đã bị vượt qua cái giới hạn là 7.000 rồi vượt qua giới hạn là 7.000 rồi thì lúc này chúng ta sẽ unfollow chúng ta sẽ unfollow những người này được chưa và đây chính là cái chiến lược để chúng ta có sử dụng free traffic hiệu quả nhất ở, ở trên Instagram và nếu như bạn đã làm đúng phương pháp đúng cách thì một tháng bạn có thể xây dựng được một cái Instagram mới hoàn toàn bắt đầu từ con số 0 từ 3.000 ờ, cho tới 5.000 lượt follow chất lượng ở ờ, trong cái ngách mà bạn đang kinh doanh bạn hãy hình dung mà xem 3.000 tới 5.000 lượt follow này ở ờ, sau đó thì chúng ta chỉ cần đăng sản phẩm lên chúng ta đăng cái đường link dẫn vào cái sản phẩm chúng ta đang làm affiliate thì có phải là thu nhập của mình rất cao đúng không nào ok chưa đó, đó là cách đầu tiên và bạn có thể tham khảo được được chưa và cái cách số 2 chúng ta có sử dụng là Instagram làm sao đó, Uh, đây chúng tôi tôi có thể khuyến nghị cho bạn nha là bạn có thể là thuê những cái người gọi là influencer influencer à, có nghĩa là những cái người nổi tiếng có sức ảnh hưởng ở trên Instagram những người này có thể là họ có thể có lượt follow là khoảng 200 ờ, nghìn cho tới 500 nghìn đó, ờ, thậm chí là cho tới là một triệu người đăng ký à, cái mức giá để cho chúng ta thuê được khoảng 200 cho tới 500 nghìn ở đây 500 nghìn đây là tùy vào lượng tương tác nha có thể là 500 nghìn lượt follow thì chúng ta sẽ thuê họ với mức giá là khoảng 30 đô la chẳng hạn để họ chúng để họ có thể đăng cái bài viết và tag cái uh, nick Instagram của chúng ta vào trong đó thì uh, cái lượng follow của ông này rất là lớn rồi 500.000 lượng follow thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được cái uh, thị trường ngách của chúng ta uh, lên rất là lớn uh, và cái kênh chúng ta thì chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian nữa uh, thì đây là dành cho những ai mà họ đang có vốn sẵn không? và chắc chắn là bạn bỏ ra 30 đô la này thì khả năng cao á thì bạn sẽ hút được rất nhiều data khách hàng về sau này nữa và bạn sẽ bán được rất nhiều hàng ở ờ, đây chính xác đó là cái cách mà cái cậu bé mà 20 tuổi thôi mà cậu ta đã kiếm được 10.000 đô la thu nhập một tháng trên internet là làm sao từ Clickbank Affiliate Marketing được chưa nào đó ờ, và bên cạnh đó thì trong những video tới thì tôi chia sẻ cho các bạn về những cái nguồn truy cập rất tuyệt vời mà nó là free traffic từ Facebook này đó ờ, từ YouTube này từ Instagram đó và tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cho các bạn đó và step by step hướng dẫn cho bạn từng bước một đó và đừng quên đó, bấm vào nút đăng ký phía bên dưới đường link uh, dẫn ở phần mô tả đó thì tôi có một cái bộ video ở ờ, trong cái bộ video đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta phải bắt đầu với Clickbank và đây chính uh, là một cái kênh mà chúng ta có thể kiếm được thu nhập rất là cao từ nó uh, cách đây khoảng 3 năm thì tôi có biết về Clickbank tuy nhiên lúc đó tôi chưa làm đó và sau đó thì tôi bận biệu với công việc kinh doanh của mình á thì lúc này tôi nghĩ rằng à Clickbank đã bão hòa rồi Clickbank đã chết rồi Clickbank đã nhiều người làm quá rồi nếu như bây giờ vào làm thì không còn ok nữa và về sau này thì tôi được mở rộng ra cái tư duy của mình tôi gặp được rất nhiều người thành công bên ngoài kia và họ vẫn đang kiếm được tiền từ thu nhập từ Clickbank rất lớn có thể lên đến 5.000 đô 10.000 đô 100.000 đô một tháng các bạn vẫn có được những người này và sau đó thì tôi mới đi tìm hiểu sâu vào cái cách làm họ làm sao và đây mới chỉ là một cái case study dẫn chứng mà thôi không nên nếu như mà bạn đã hiểu về cái cách làm rồi đây là video chuyên sâu đó thì bạn sẽ biết được rằng á, à đây cái câu chuyện này có thật hay không được chưa nào và chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại nhau trong video ờ, video tiếp theo nữa đừng quên bấm vào nút đăng ký subscribe kênh youtube của sơn ps để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha ok và xin chào các bạn và hẹn gặp lại